mạch tiền đường Tân hòa nha cả nhà. Trục đường Tân hòa là một trong những trục đường xuyên suốt khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú. Đại đa số nhà đầu tư tập trung tìm kiếm, săn lùng, đầu tư và để dành đất trên trục đường này rất là nhiều. Đây là một trong những lựa chọn phù hợp, đáng quan tâm và đầu tư. Nhà đầu tư có thiện chí thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0972332894. 332 Tàu Tịnh Phát xin chúc cho tất cả các nhà đầu tư thông minh, đầu tư thành công và hiệu quả tại khu nghiệp Picomax Đồng Phú. Cả nhà xem tới hay thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ. À.